xoa tóc ngồi bên giềng thầm ước nhưng nào đâu dám nói khép tâm từ lại thôi đường hoa vẫn chưa mở thiên hạ chức nữ hội ngộ ngưu lan sau một năm dài xa còn anh nhớ em chỉ bằng giấc mộng khóc thẫn vì ai gây cảnh đắng cay để giờ anh sống chim đơn côi biệt về đâu khi đường tương lai mịt mờ tâm tối mà lội đi về không có ngày mai thì người ta cứ đi đôi mắt cuồng. cùng ai xa chia thương sâu người người ơi đớn đau trong lòng thương cành xanh úa tàn trong sớm mai thương cành xanh úa tàn trong sớm mai ngoài kia lạnh phấn mưa bay ở đây giọt đắng giọt cay ngậm ngành nhưng nào ngờ trời đã chia đôi lòng anh đau đớn biết bao nhớ thương trọn đời chỉ có mình em dạ hết rồi ạ